សម្បើកលុយ Your team is banning ខ្ញុំមើលរហូតតែខ្ញុំគេងលក់បានឈប់អូខេប្រហែលមើលរហូតនោះបានដែរទៅចោលគ្នាចាំខ្ញុំមើលតែដល់ខ្ញុំលេង3គ្នាខ្ញុំហ្នឹង The enemy is banning ពេលដល់ដល់ព្រីនេះឈ្មោះតំណងចេះលេង Your team is banning. The enemy is banning. Your team is picking. We thế A. Thôi, nắm bắt cái tủ. Cái tủ cái bé. Như bé này. Bỏ ra crop up lên. Ôm ra ghế như lấy carry nè. Ừ, Tony admin chẳng ờ thiên hình

only thing. Thanks a lot តែយ៉ាខ្លោតទុកឡើងហ្នឹងឆាក់ offline ជំនុំ take care ងាប់អត់ឆាក់ពីឆាន10 clear តឡាចង់វាយចង់ជួយញាក់ផ្នែកឆ្វេង3ថ្ងៃអត់បានមានតែមិន គេប្រនាងរតនាការគេយកទៀតប្រុសប៉ះណាគេក៏លោថាមីស្ទ័ររតនាហ្នឹងមែនគាត់ថាហ្នឹងមិនថាលេងឈូគឺយកឈូទៀតហើយជឿបាទ enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Hey, me sao? cầm mod thì nhiều à đồ offline một chẳng mày sao thôi bọn tao mơ rồi chờ hai hôm nay rồi chờ nhưng anh đang một clone này hãy bỏ anh chắc là bực ờ mà là nè ăn ờ, dạ thôi tao một

Chồng em nè. Down the fire. He's asking The fuck? Attack the turtle! No bear. Duty, honor, and homeland. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. And uh, thank you so fight more, but you should have. Luigi Lanter. hey, hey, We're ahead in goal. Oh my life. Mày chi Trời vãi SSL Ây da Đi ở bên mới nhìn xin cái phong rồi f a c i n g the unknown true self. Cảm sorry, hai hello, probably, subscribe, b a n a n

If you can visit the enemy's Trời, smoke. Which hung out now, I see. ok thằng ơi nhiệt ai ngoài gì xin đi xong rồi em làm em làm là em là xả xin rồi đó Only by facing the enemy, one note is Vai sai sai sai đây đây. Đi mấy con tay tao nè. Đi gì xin tao nè. Nghe bằng ai cho nhọt cho ngon á. Ngày tam mẹ. Tuần nghe nhạc quỳ. ok rồi nhưng sao ta lên gì mấy là cái chôm màu và sẽ sẽ bị bộ thì kể những phép bởi trơn ờ bởi trơn mà chị ờ bởi trơn là phin thôi phần Ôi xin lỗi quá là khó Stop, sorry, that. ក៏ចិត្តពេកអីទៀតដល់តែជួបប្រខុនសវណ្ណរាដល់ប្រយលប្រហ៊ានមករាបាន5ម៉ោងហើយ5ម៉ោងប្រមកវិញហើយក៏មកយាមហើយអូកាលគេប្រស័យចុះបងមកខ្លាំងតែជួបប្រខុនប៉ុណ្ណាអឺ Ồ, Prora gọn lại dù cho chỉ cái đất rồi. Rồi lại dù chỉ cái đất rồi. Your team wow, is banning. Wow, khăn. Em bà làm mong ta lên mà, mày nói bà làm ta lên rồi. Chồng này. The enemy is banning. Chị chỉ lại dù cho chỉ cái đất rồi. Chứ đã. Thôi mày. Control là bay, control là bay chi kia. À, anh thôi mày. Ê, Châu nặng chân lên Châu Châu nặng chân lai kẹp Rồi chân tè tè ờ. Your team is banning Cái sai đi chạy đập mũi gì? mũi đập cái gì? Đập mũi đập phí Cái sai này vô hay Nghe vô mũi là mùi Nghe đọc mũi Nghe đọc mũi Nghe đọc mũi Nghe đọc mùi nghe được mùi Ê, The enemy sao nghe is được mùi thì chia tay ngày tao mới thấy Đây này Hộp Cái chất bao đây này Please pick a hero. Sao nhau mấy con Sao The enemy Đây is lên đi picking. xíu nhận mày này Ê, đây, đây, đây mơ phía chi lái mới sao vậy nó bị khó đấy Mà vậy má, không ai xác nhận chứ mày chơi cái sai rồi mang ngược lại mình đi chứ ô ô ô ô một con game mà rồi game cao sĩ rồi hai xong rồi game có thật clang được tam game xin nhú sâu nặng nặng phong giờ trang gòn là vậy bởi vì chỉ ở bài cỏ liền anh em mình bài cỏ rồi thì chẳng liên mon đốt đó vậy hàng xi mòn đốt dữ rồi

Sam is picking. Hi, hello, bro song. ឆ្ងល់ជាអឹមហើយពួកអាភ្លើភ្លើចឹងដឹងវាឡើងអើចេញទៅតែខ្លះសំចេញប្រជែង The enemy is picking. bay bị nái rồi Chip Seoul Svetada Đây nè bạn kia cùng anh Hello bro, hello bro, kêu mày sẽ đây Rồi đào hello bro xin đi criminal. Mình chứng tình yêu. Ô, phát đọc to pin này hàng kia anh rồi, Martin Craig ạ. Hàng kia ta. Ồ, bố con đủ ô mình. Mình chi là vậy. អប្សរី Hello Hello ប្រល័យតែគេទៅដល់មកយើងនេះជាយូរទៅការធ្ងន់យ៉ាងតាមអីយើងមានចោល head ជុកតឹងទៅវិញហ្នឹង Welcome to Mobile Legends អត់ទៅតែ Till the enemy reaches the battlefield Viên chơi ma rồi mà Duty. Hmm. If you can protect blood đấy nhỉ này còn hai tim còn đó mày can ang lubah din. Ah, ah. No, ano ba? Oh, mọc. Em đáng. Well played. Ôi, rồi tiền. Turtle resurrected. Ôi, nè. Đáng mà. yeah. Nah, sing juga aja sing juga. Kale di sietro. Ay, na podi. Sing you time me vai. <laughs> Shield. ពួកពីគាត់អាចប្រឡាក់ច្បាស់ពួកស្វ័យវិញ Tối Ừ, ngon quá Wow, mấy ngon tài rồi Ừ Ui, cái cái nó, ui, ui Ừ Khi mà lênh lan No, no, no, no, no, ồ Mặt Toàn ngọt mặt Hmm. Long point. Vai boy, calma. Doido. É. Eu down from facing the enemy. One note is true self. Yeah, bro. I'm on that top. Mày spy dân đi. I go wherever the wind takes. Có spy chết à? That you mean. Good night. Trời cái chán. Trời cái chán. Đất nhúng mẹ tôi thong cái họ ta ta kịp tốt đi Còn Lên to đi, lên to đi Hát vô hả? Cam trên máy Ừ, cái quay cho ai thân này Anh chưa tỉnh Chứ tại chốt chốt bà nói cam à đi Ừ, hai bố chốt hai chô mình here. There's no fire. I go wherever the wind takes me. Đã tí hột trồn Gà tí You can predict the enemy's moves. You won't be defeated. never back down. Has been slain. Buồn bỏ, nhìn by facing the inevitable and unknown truth. enemy move. បាទទីអនៅដល់អូខេនៅហរីបានណាថោកសក់អីចាក់កហាកអឺ bộ hồ sơ nó còn bóng một tiền. tiền không bằng là đi trao bóng Unstoppable. Điều anh sẽ từ chuông bây giờ tiếp là hai ba đồng đồng bao thêm đồng đồng tam nhiêu bọn nhiêu vẫn có ba lời chụp sợn đi để tôi cho bạn mình không sao cái trái ở miền không ở miền này tại miền miền miền miền lời thiệp mà tôi bị ở ngoài này ở đây ơi ឲ្យបានខាងកាន់ហ្មងបានខាងហ្នឹងតាមខ្ញុំទៅបាន6000 8000ទៅចុងខែតែតាមបានបានយើងហើយធីបអាហងរូបផ្សេងទៅបានបើលើទី5 Oh my god មានរងខាង casino លុយលុយទៅពេលអត់លុយទៀតទៅ cái đó cả bốn bốn ba hai vàng trong khái chạy và khái chạy tốt tung hồn bạn lấy người bắn vô tới chạy một người với ban thả ơn chiến trầu bàn mà nhú thơm mau đâu mày sẽ bình trầu bàn tầm ảnh 10 ngày trường cũng cứ chạy tam luôn Hm? Sige na. Mga crowd to. Later Diamond 1 Diamond 2 Diamond 1ប្រហែលអស់លេង5នាក់មកលេងស៊ីស៊ីហ្គេមអត់ងាប់ដល់ Oh my chi mày đá gì point. gì thiệt gì mày vào không vậy ba khẽ bốn point អូខេឡើងពេលបាត់ថាហ្វែនមិនចឹងប្រូសុសហ្វែន5 point ញ៉ាសាច់ pro show random ថ្ងៃគេទូជី